mà người ta có câu như thế này này ông tha mà bà không tha làm nên lũ lụt 23 tháng trời 23 tháng 10 để nhắc nhớ cảnh báo có mùa lũ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đổ vào thường xảy ra từ đầu tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Vậy, có bao giờ chúng ta đã từng hỏi rằng là tại sao lại luôn là miền Trung Nguyên nhân gây ra những cơn bão lớn là gì? Thì cùng đi tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta đã hiểu vì sao. Theo những nghiên cứu về khảo cứu về chuyên biệt bão miền Trung ấy, có rất nhiều nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan dẫn đến việc khúc ruột miền Trung trở thành trung tâm hứng chịu bão lớn của từng chưa từng thấy trong lịch sử. Và các cơn bão lớn bắt nguồn từ nguyên nhân địa lý. Đầu tiên, bão chỉ có thể hình thành khi có đủ 3 điều kiện nhiệt ẩm và động lực để tạo xoáy. Và thời gian hoạt động chính của năm của bão áp thấp nhiệt đới vào mùa hè vào mùa thu từ tháng 6 đến tháng 11 ở Bắc bán cầu và từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm ở Nam bán cầu. Bão xuất hiện nhiều nhất vào mùa hè và mùa thu vì vào thời gian này có đủ điều, điều kiện thuận lợi để nhất để cho sự hình thành và phát triển của bão. Nhiệt độ của nước biển cao ít nhất là từ 26 độ trở lên khí quyển vùng nhiệt đới khá thuận lợi cho sự phát triển đối lưu và chuyển động xoáy quy mô lớn xảy ra khá là mạnh mẽ. Bão hình thành ở các vùng nhiệt đới vì hiện nay thường thiên nhiên này cần phải một dòng nước rất nóng thì tối thiểu là 26 độ ở độ sâu ít nhất là 50 mét. Bão thường hình thành gần xích đạo và có đường ờ, hướng đi về phía của trái đất, hai cực trái đất và càng đi xa vận tốc càng lớn và vùng của đường xích đạo thường ít chịu ảnh hưởng bởi những cơn bão. Thực chất ấy, bão là một cách xả nhiệt cho đại dương. Vì hầu hết các bão thường đi men theo rìa áp cao và áp lực ờ, hút từ các vùng áp thấp. Và ở nước ta thì các tháng mặt nước biển chứa nhiều năng lượng nhất là từ tháng 7, 8, 9. Thường là rãnh áp thấp bắt đầu nằm vắt ngang miền Trung nên bão cũng thường đi theo đường mà nó đi. Và nói cách khác là miền Trung là nơi có thời tiết khắc nghiệt phải hứng chịu gió phơn Tây Nam. Loại gió này mang nhiều hơi ẩm đi qua Ấn Độ Dương. Do đi qua Ấn Độ Dương nên thường gây ra mưa. Do bị gió phơn ảnh hưởng nên bão hình thành ở Biển Đông thì sẽ bị đẩy gió lên phía Bắc. Mà càng về tháng sau, gió càng yếu nên bão có xu hướng dịch chuyển dần về phía miền Trung. Và hàng năm ấy, các trận bão và gió mùa đông bắc thường gây ra những trận mưa lớn ở miền Trung. Hơn thế nữa, những biến đổi thời tiết trên toàn thế giới như dòng nước La Nina hoặc El Nino và cũng ờ, khiến trận bão biển, mưa lớn xảy ra khốc liệt hơn. Và mùa mưa bão thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11. Trung bình mỗi năm thì có đến 5 đến 8 cơn bão. Trong những năm 2006 và 2017, miền Trung đã phải hứng chịu 7 cơn bão lớn và áp thấp ờ, nhiệt đới và hàng chục đợt gió mùa đông bắc. Những cơn bão biển và áp thấp nhiệt đới này thường xuất phát từ các khu vực trong Philippines, Trung sau 3 đến 4 ngày thì nó di chuyển đến bờ biển nước ta. Thì các trận bão ở miền thượng lưu cũng như ở đồng bằng gây lên lũ lụt diện rộng. So với hai miền Nam và miền Bắc thì kinh tế miền Trung khá kém phát triển. Người dân miền Trung đã quen với thuộc với cảnh tháng 7 nước nhảy lên bờ vì trời hành cơn lụt mỗi năm. Bờ biển miền Trung dài khoảng 1.200 km và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Dãy Trường Sơn chạy suốt theo bờ biển nên đồng bằng miền Trung rất hạn hẹp. Nơi đây lại là có hệ thống có sông ngòi kênh rạch chằng chịt với quy mô quy mô lớn như sông Danh, sông ở Quảng Bình, sông Thạch Hãn ở Quảng Trị, sông Hương ở Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn ở Quảng Nam, sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. Sông suối nhiều nhưng mà các chiều dài con sông tối đa đa số là ngắn và có độ dốc lớn. Và lưu vực của các ờ, dòng sông này thường là đồi núi nên nước mưa đổ xuống rất nhanh. Và các cửa sông này lại hay bị bồi lấp nên việc cản trở thoát lũ cho việc ờ, cho khu vực đồng bằng Ngoài ra, trận lụt đã gây nên những thiệt hại to lớn về nhà cửa, mùa màng, cầu cống và đường xá, khiến cho khúc dục miền Trung đã khó lại càng thêm chật vật hơn. Nằm trong vùng tuần hoàn thiên tai bão lụt nên việc phát triển kinh tế nơi đây gặp rất nhiều bất lợi. Vậy, tại sao lũ lụt lại gây thiệt hại nặng nề? Mặc dù các cấp chính quyền thì người dân đã chủ động phòng ngừa, ứng phó với khắc phục thiên tại do mưa. Uh, bão lũ nhưng mà hậu quả của nó vẫn rất là nặng nề. Nguyên nhân đầu tiên mà do mưa lớn liên tiếp xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày. Ngoài nguyên nhân chính là do các trận bão ở miền thượng lưu cũng như ở các đồng bằng còn có nhiều lý do nhắc đến như chặn phá rừng, khai thác cát sỏi và hệ thống đê đập. Và các cuộc nghiên cứu điều tra ở Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới đã chứng minh rằng nguyên nhân hàng đầu của lũ lụt là có quá nhiều mưa xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi. Trong khi đó, việc phá rừng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc xảy ra lũ lụt trong các khu vực hạn hẹp như ở miền Trung, bởi cây cối có khả năng giữ nước cũng như giảm thiểu việc đất đai sạt lở. Khi rừng bị chặt phá, thì một số vùng đất trở nên trơ trọi mà khiến dòng nước cùng đất đá bị cuốn đi và mực nước ở các vùng hạ lưu tăng lên. Việc khai thác bừa bãi cát sỏi ở các ờ, dòng sông cũng làm gia tăng mức độ lũ lụt và tình trạng này làm cho nhiều đoạn của bờ sông bị sụt lở nghiêm trọng. Và việc sụt lở các bờ sông cũng như là việc bồi lấp của cản cửa sông cản trở việc thoát lũ và khiến cho lũ lụt lớn hơn và kéo dài hơn. Khác với sông Hồng ở miền Bắc và sông Cửu Long ở miền Nam, các sông ngòi ở miền Trung không có hệ thống đê ngăn lũ. Ngoài ra, cũng không có các hồ chứa nước lớn và vùng thượng lưu để giảm thiểu lũ lụt ở vùng đồng bằng. Cho nên là các khu vực đông dân cư ở hai bên bờ sông luôn phải đối mặt với nguy cơ ngập úng khi có mưa bão lớn. Nói tóm lại là nguyên nhân chính bão lũ ở miền Trung là do các cơn bão được hình thành từ trên biển Đông và các gió mùa Đông Bắc dựa vào các đặc điểm thời tiết của miền Trung rất phù hợp để hình thành những con đường di chuyển của mắt bão. Và vì thế, các tỉnh miền Trung trở thành nạn nhân hứng chịu những thiên tai nặng nề từ tự nhiên và các nguyên nhân khác như là nạn phá rừng chỉ làm lũ lụt trầm trọng hơn mà thôi đó và chúng tôi cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video sau thân ái và chào tạm biệt quý vị và các bạn